những cái sinh vật đang sống dưới biển rất là hiền hòa họ đâu có biết là ở trên bờ con người đang muốn hãm hại họ tôi đang bơi trong nước giống như là một chú cá vậy nhưng tôi hiểu về con người tôi biết cái nào là cạm bẫy của con người còn mấy con cá nó không biết nó thấy đồ ăn là nó mê lắm ô cái bà cô tốt bụng này bà cho cá ăn kìa để mình lại coi cá có tới ăn không